Ngay sau đây chúng ta sẽ tiếp tục cái chuyên đề bài tập liên quan đến nhôm và hợp chất của nhôm. Và trọng tâm của phần này chính là cái cái hợp chất của nhôm thể hiện như thế nào thông qua các cái bài tập định tính cũng như định lượng các em nhé. Chúng ta sẽ đến với ví dụ đầu tiên. Dạng 1 của chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề là muối nhôm tác dụng với dung dịch 3 giờ muối nhôm tác dụng vào dung dịch Bazơ. Đấy, thế thì muối nhôm thì cũng giống như là các cái muối của kim loại khác. Như vậy thì vậy thì tại sao ở trong này thầy Duy lại đưa ra nó có một cái uh, tính chất nó như thế này. Đúng không ạ? Vậy chúng ta hãy uh, tóm tắt một chút ở trên này nhé. Đối với muối nhôm của chúng ta thì chúng ta nhớ là muối nhôm thực tế là muối mà chứa cation nhôm 3 cộng đúng không? Thế thì khi mà tác dụng với dung dịch bazơ á thì nhôm của chúng ta các em chú ý nhôm 3 cộng của chúng ta sẽ cộng với 3 OH trừ trước tận thành nhôm hydroxit kết tủa nhìn này đúng không ạ nhôm hydroxit kết tủa và sau đó sau đó nếu như cái OH trừ còn dư thì cái nhôm hydroxit này cộng tiết được với OH trừ tạo thành AlO2 trừ và cộng với nước AlO2 trừ và cộng với nước đấy đây chính là cái điểm đặc biệt ở trong cái cái phần nhôm này có nghĩa là nó có một cái quá trình nữa nó có một quá trình nữa ở đây đó là quá trình mà à, hòa tan kết tủa hòa tan kết tủa đấy chưa đấy chính là cái điểm đặc biệt vậy thì khi mà chúng ta làm bài khi chúng ta làm bài thì có thể là chúng ta áp dụng theo kiểu phương trình xong à, à, giai đoạn như thế này có nghĩa là giai đoạn thứ nhất là chúng ta sẽ cho nó kết tủa hết hoàn toàn đi cho kết tủa hết hoàn toàn và giai đoạn thứ hai là cái kết tủa đó sau đó nó sẽ bị hòa tan một phần bởi cái OH trừ đúng không ạ Đấy, nhưng đối với một số bài tập thì người ta cho ấy, thì chúng ta cần thiết là phải giải nhanh thì chúng ta sẽ áp dụng giúp thầy là cái phương trình kiểu là như sau. Nghĩa là phương trình song song. Nghĩa là cùng cái chất tham gia phản ứng nhưng lúc này nó có hai cái chiều hướng sinh ra khác nhau. Thứ nhất là vẫn là nhôm 3 cộng cộng 3 OH trừ để tạo thành là ALOH 3 lần. Thứ hai là vẫn là nhôm 3 cộng đấy. Nhưng bây giờ là cộng với 4 OH trừ để tạo thành luôn là ALO2 trừ và cộng với nước. Đấy, ALO2 trừ và cộng với nước luôn. Đấy thì đây là phương trình song song để chúng ta làm. Được chưa? Đấy, đấy là từng bài tập 1 chúng ta sẽ phải áp dụng riêng từng cái dạng phương trình này các em nhé. Rồi, chúng ta đến ví dụ đầu tiên này. Cho từ từ đến dư dung dịch natri hydroxit à, vào cốc chứa dung dịch nhôm clorua thì hiện tượng xảy ra là đáp án A có kết tủa keo trắng xuất hiện và sau đó tan tạo thành dung dịch trong suốt. Đáp án B có xuất hiện uh, kết tủa